sổ riêng xây dựng. Hướng Đông Bắc, đường ô tô, cách Đà Lạt 8 km, cách điểm nghe nhạc mây 150 m, gần khu biệt thự của Lý Nhã Kỳ, xung quanh nhiều biệt thự nghỉ dưỡng. Giá 5,8 tỷ đồng. Nhà mặt tiền An Dương Vương phường 2, diện tích 124 m2, sổ riêng xây dựng. Hướng Tây Bắc, đường ô tô, kết cấu một hầm một trệt hai lầu, 5 phòng dạng căn hộ, 5 phòng trọ, một sảnh lớn, một kiosk cho thuê, cách chợ Đà Lạt 2 km, gần trường học, cây xăng, doanh trại quân đội, khu dân cư sầm uất. Giá 18 tỷ đồng. Đất biệt thự khu quy hoạch Vạn Xuân Lạc Dương. Diện tích 272 m2 thực tế 300 m2, ngang 16 m. Sổ riêng xây dựng. Hướng bắc, đường nhựa ô tô. Cách chợ Đà Lạt 10 km, gần chợ, trường học. Cách đường Lang Biang 2 km. Giá 6,9 tỷ đồng. nhà hẻm Huyền Trân Công Chúa phường 4,